Blogger Phạm Đoan Trang được là thành viên danh dự của Ben Đức. Tổ chức Ben tại Đức vừa công nhận blogger bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang là thành viên danh dự của tổ chức này. Ông Giáp Nét Mayer, Phó Chủ tịch Kim đại diện Ủy ban những người cầm bút bị giam cầm của Ben tại Đức. Xác nhận thông tin trên với BBC News tiếng Việt hôm 19 tháng 5, chúng tôi phong nhà báo Phạm Đoan Trang, là thành viên danh dự vì bà là người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam và đã bị bắt vì điều đó. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho thành viên danh dự Phạm Đoan Trang và đảm bảo với bà tình đoàn kết vô thời hạn của chúng tôi, ông Giáp Nét Mai ở ờ nói với BBC. Đại diện pháp lý của Phạm Đoan Trang tại Úc, bà Hoa Nguyễn, cũng xác minh với BBC News tiếng Việt thông tin này ngày 19 tháng 5 bà Hoa Nguyễn nói. Đây là một tin vui, là niềm động viên đối với Trang và gia đình, bạn bè trong cuộc chiến chống độc tài và binh vực những người dân oan yếu thế. Thông cáo của Ben viết gì? Extract của Ben ngày 8 tháng 5 đăng một thông cáo bằng tiếng Đức có nội dung Việt Nam Phạm Đoan Trang trở thành thành viên danh dự của tổ chức Ben Đức. Trung tâm Ben của Đức phong nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang làm thành viên danh dự và yêu cầu bà phải được trả tự do ngay lập tức. Bà là một trong những nhà chỉ trích chính phủ Việt Nam nổi tiếng nhất và bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 tại căn hộ của bà ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà phải đối mặt với án tù 20 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Ông Giáp Nét Mai Ờ, Phó Chủ tịch kiêm đại diện Ủy ban những người cầm bút bị giam cầm của Ben phát biểu trong thông cáo. Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới đặc biệt hạn chế quyền tự do ngôn luận. Đảng Cộng sản khủng bố các những người làm truyền thông ở một cách nghiêm trọng tới mức Trang không được liên lạc với gia đình và luật sư của bà. Thông cáo của Ben nhắc lại các hoạt động của Phạm Đoan Trang đóng góp cho việc khai dân trí và ủng hộ dân chủ như sáng lập tạp chí trực tuyến luật khoa và là biên tập viên Thầy Việt Nam, hai kênh phổ biến kiến thức về luật pháp Thông cáo cũng đề cập đến báo Đồng Tâm mà bà Trang là chủ biên và công bố một tháng trước khi bị bắt. Vì công việc của mình, Trang nhiều lần lọt vào tầm ngắm của các cơ quan chức năng Việt Nam. Vào tháng 8 năm 2018, bà bị cảnh sát giam giữ và phải nhập viện. Giờ đây, bà lại có nguy cơ bị ngược đãi trong tù. Năm 2014, bà được học bổng Fulbright của Villa Ora ở Los Angeles năm 2019, bà nhận giải thưởng tự do báo chí của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, thông cáo viết. Trên website, tổ chức Ben tại Đức cho hay có trụ sở chính tại Trostet là một trong hơn 150 hiệp hội nhà văn trên toàn thế giới được hợp nhất trong Ben quốc tế. Hiệp hội này ban đầu được thành lập ở Anh vào năm 1921 nhằm ủng hộ tự do ngôn luận và được coi là tiếng nói của các nhà văn bị đàn áp. Ý nghĩa đặc biệt từ Úc, bà Hoa Nguyễn nói với BBC. Hành động đẹp của tổ chức Văn Bút Đức có ý nghĩa đặc biệt. Việc nhận phạm Đoan Trang là thành viên của họ trong khi trị bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam cầm chính là tuyên bố bình vực và ủng hộ trị. Nó cũng nói lên thái độ của tổ chức này và cho nhà cầm quyền Việt Nam biết tổ chức nước ngoài và cộng đồng quốc tế nghĩ gì về vụ việc của Phạm Đoan Trang. Cũng theo bà Hoa Nguyễn, tới ngày 19 tháng 5, Tức hơn 7 tháng sau khi bị bắt giữ, bà Phạm Đoan Trang vẫn chưa được gặp người thân và chưa được tiếp xúc với luật sư. Cách đây một tháng, bà Bùi Thị Thiện Căng, mẹ Phạm Đoan Trang, đã làm đơn gửi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và Thủ trưởng Cơ quan Điều tra thành phố Hà Nội, đề nghị được gặp con. Nhưng lá đơn của bà Căng tới nay không có hồi âm, bà Hoa Nguyễn nói với BBC. Phạm Đoan Trang là ai?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 có trụ sở tại Sách. Vào tháng 9 năm 2019, Phạm Đoan Trang được tổ chức phóng viên không biên giới trao cho giải thưởng tự do báo chí, hạng mục ảnh hưởng. Năm 2019, khi bà Trang nhận giải thưởng của tổ chức phóng viên không biên giới, báo Công an Nhân dân viết, tổ chức phóng viên không biên giới lại dở chiêu trò trao giải tự do báo chí, hạng mục ảnh hưởng cho Phạm Đoan Trang, đối tượng từng có nhiều hành động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền vu cáo, xuyên tạc tình hình Việt Nam. Bà Phạm Đoan Trang bị bắt ngày buồn 6 tháng 10 năm 2020 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Bà Trang đối diện án tù nặng nhất là 20 năm. Phạm Đoan Trang Nhà xuất bản tự do bị trấn áp vì muốn khai dân trí và nói sự thật. Trong mắt công an, chúng tôi không được coi là con người nữa rồi, nhà báo Phạm Đoan Trang, đại diện nhà xuất bản tự do, chia sẻ về sự chấn áp của chính quyền Việt Nam. Sự kiện nhà xuất bản tự do được Hiệp hội Xuất bản Quốc tế trao giải thưởng Rivote 2020 hồi đầu tháng 6 gợi nhắc một dòng chảy âm thầm nhưng mãnh liệt tại Việt Nam, những người xuất bản độc lập. Đối với nhà xuất bản tự do, giải thưởng này là sự tưởng thưởng cho nỗ lực và lòng can đảm của mọi người từ khi thành lập. Trong suốt thời gian đó, các thành viên chưa có một phút nào bình yên phải sống triền miên trong tình trạng căng thẳng. Tất cả mọi người đều chịu đựng rất nhiều, bà Đoan Trang cho hay trong cuộc trao đổi qua điện thoại với BBC News tiếng Việt. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục sứ mệnh là nâng cao dân trí, chiến đấu vì quyền tự do xuất bản, quyền được đọc của người Việt Nam. Vượt ngoài kiểm duyệt, Việt Nam hiện có nhiều công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản sách, nhưng ngành này vẫn nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của nhà nước. Bất kỳ công ty tư nhân hoặc cá nhân nào muốn xuất bản sách đều phải liên kết với một nhà xuất bản nhà nước. Hành trình để một cuốn sách đến với người đọc vì thế phải đi qua nhiều khâu kiểm duyệt. Trước hết, đó là việc tự kiểm duyệt của tác giả, của công ty tổ chức thực hiện. Tiếp theo, công ty hoặc bản thân tác giả sẽ nộp bản thảo cho nhà xuất bản nhà nước để xin giấy phép. Đến lượt mình, nhà xuất bản này sẽ nộp lên cục xuất bản để xin phép và chỉ khi cơ quan này đồng ý thì việc xuất bản cuốn sách mới được coi là hợp pháp. Đấy là chưa kể sau khi xuất bản, việc phát hành sách ra thị trường cũng đòi hỏi phải đáp ứng một loạt điều kiện nghiêm ngặt. Bất kỳ hoạt động xuất bản sách để phát hành cho đại chúng nào mà không thông qua quy trình trên đều bị coi là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hiện vẫn có không ít người không chịu bước vào vòng kiểm duyệt đó. Họ đã độc lập đứng ra từ tổ chức xuất bản, từ vận hành hoạt động của mình Trước đây có nhà xuất bản giấy vụn và hiện nay có nhà xuất bản tự do. Sứ mệnh của nhà xuất bản tự do là khai dân trí, nói lên sự thật cho người Việt Nam, cổ vũ làm sao có thêm nhiều người viết, nhiều người đọc, thêm nhiều nhà xuất bản nữa cha đời. Đó là sứ mệnh dài hạn bà Phạm Đoan Trang nói. Mới ra đời, nhưng đến nay nhà xuất bản tự do đã ra được khoảng 20 đầu sách, có thể kể tới các cuốn như Cẩm nang nuôi tù, chính trị bình dân, cánh đồng sen, học chính sách công qua chuyện đặc khu. Chúng tôi xuất bản những cuốn sách không qua kiểm duyệt, bà Trang chia sẻ. Thực ra sách không qua kiểm duyệt, không có giấy phép ở Việt Nam rất nhiều. Chuyện hồn ma báo oán, lịch vạn niên. Cũng không có xin giấy phép, không qua nhà xuất bản nào nhưng chính quyền không quan tâm. Chỉ có sách chính trị, xã hội, pháp luật mới là đối tượng kiểm duyệt cấp cao. Bà Trang cho biết nhà xuất bản tự do chọn thực hiện sách tiếng Việt do người Việt viết về chính trị, xã hội, pháp luật, về tất cả các vấn đề của Việt Nam hiện nay. Nói chung đó là sách phi hư cấu do người Việt viết. Chúng tôi không ưu tiên sách dịch. Theo bà Trang, đó là những cuốn sách mà trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay thì không có cửa để được xuất bản qua hệ thống nhà nước. Không bao giờ có thể lọt qua lưới kiểm duyệt không thể tới được cục xuất bản để thẩm định được. Thực ra việc tìm kiếm và thẩm định bản thảo ở Việt Nam không phải khó. Các bản thảo như vậy rất nhiều. Thậm chí năm ngoái nhà xuất bản tự do in lại cuốn đêm giữa ban ngày của tác giả Vũ Thư Hiên bán rất chạy. Nhà báo Phạm Đoan Trang chia sẻ. Bài giải thích thêm. Tức là ở Việt Nam, nhu cầu đọc là có, đặc biệt là nhu cầu đọc sách phi hư cấu rất lớn, những cuốn sách nói lên sự thật được tìm đọc rất nhiều. Những ý kiến cho rằng văn hóa đọc ở Việt Nam thấp, đó là chúng ta tưởng như vậy rồi nói vậy thôi. Đó là do các nhà xuất bản không biết cách để đưa sách tới tay độc giả. Do người viết và nhà xuất bản không chủ động nên người đọc không quan tâm. Chứ tôi thấy những cuốn sách nói lên sự thật mà tác giả dám viết, nhà xuất bản dám in thì có rất đông người đọc nhưng để tiếp tục công việc xuất bản và hướng tới mục tiêu dài hạn là khai dân trí thì trong ngắn hạn chúng tôi nghĩ làm sao sống được đã, tức là không bị giết ấy. Với cách càn quét và đàn áp của công an thì tôi nghĩ đó là câu chuyện nghiêm trọng. Thực sự thì không biết là mọi người có thể sống được bao lâu. Nhà báo Phạm Đoan Trang nói rằng giải Privotel một mặt là nguồn động viên rất lớn đối với nhóm của bà, nhưng mặt khác, nó sẽ khiến sự căm thù của công an càng cao hơn Họ muốn dồn chúng tôi đến chỗ chết. Nhà xuất bản tự do được thành lập vào tháng 2 năm 2019, từ đó tới nay là một năm bốn tháng, chúng tôi chưa có một phút nào bình yên cả, nhà báo Phạm Đoan Trang cho biết. Theo bà, có nhiều cách đàn áp mà chính quyền thực hiện đối với các thành viên nhà xuất bản tự do. Cách dễ nhất là phong tỏa hết mọi tài khoản mà nhà xuất bản tự do mở ra. Họ cần dình chủ tài khoản xuất hiện để bắt Họ chặn nguồn tiền độc giả gửi, bà Trang kể. Nặng hơn thì họ răng bẫy bắt người giao hàng. Một khi họ bắt được là đánh, đánh rất giả mang. Đánh cho chết luôn. Thường thì đánh tới tóc mặt mũi tại chỗ, rồi sau đó đưa lên ô tô. Lên ô tô đánh tiếp, về tới đồn đánh tiếp. Đó là hành vi bắt cóc. Tức là đầu tiên cướp điện thoại, khống chế rồi đánh cho tối tâm mặt mũi trước khi đưa lên ô tô. Có mấy trường hợp gần đây anh em bị bắt, bị đánh rồi may mắn thoát được, chứ không phải công an thả, bà kể và giải thích thêm. Phải nói rõ đây không có gì gọi là luật pháp cả. Chúng ta hay nói về việc có luật pháp, có giấy triệu tập, thực tế là ở đây không có gì cả. Chỉ là phục kích, đánh đập, góc đưa và đồn đánh tiếp. Tức là cách cư xử của họ như với thú vật ấy. Trong mắt công an, chúng tôi không phải là người, Thế nên đừng nói chuyện quyền công dân ở đây, đừng nói chuyện luật pháp, giấy mời, đối thoại ở đây, bà tố cáo. Đây là đánh tra tấn, bức cung và để lại thương tích rất nặng. Có trường hợp gần đây có anh bị đánh, ba ngày sau mới ói ra máu. Ngoài ra còn biện pháp nữa là đe dọa người nhà. Tất cả anh chị em ở nhà xuất bản tự do đều đi khỏi nhà, không ai ở nhà hết. Tết lễ, ngày sinh nhật người thân cũng không về. Họ cần tới nhà đe dọa, yêu cầu người thân cho biết địa điểm chúng tôi ở đâu. Nói chung họ dùng mọi biện pháp tàn bạo để trấn áp. Việc chính quyền trấn áp các thành viên và cộng tác viên của nhà xuất bản tự do mới đây đã được Tổ chức Ân xá Quốc tế lên tiếng trong thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 14 tháng 5. Kêu gọi trả tự do và ngừng đàn áp các thành viên nhà xuất bản tự do thư của ân xá quốc tế viết. Hiến pháp Việt Nam và luật nhân quyền quốc tế đều bảo đảm quyền tự do biểu đạt, bao gồm quyền tiếp nhận và truyền đạt thông tin và ý tưởng. Điều này bao gồm truy cập và đọc thông tin có trong các cuốn sách như những cuốn được nhà xuất bản tự do ấn hành. Trong một thông điệp công bố giữa tháng 6 năm 2020, Tổ chức quan sát nhân quyền cũng nêu việc chính quyền Việt Nam gia tăng chấn áp các nhà báo độc lập bao gồm các tác giả có sách xuất bản tại nhà xuất bản tự do như Phạm Thành. Các đồng minh và đối tác thương mại của Việt Nam nên lên tiếng với Hà Nội về những trường hợp mới này và yêu cầu chính quyền thả những tù nhân chính trị này ông Giang Sibun, Giám đốc vận động nhân quyền khu vực châu Á của Tổ chức Quan sát Nhân quyền, lên tiếng. Bà Phạm Đoan Trang mô tả cách đánh của công an. Cách đánh của họ rất hiểm. Họ dùng ngón tay móc vào sườn để yên ở đó, để nạn nhân sau đó 3, 4 ngày mới ói ra máu do bị thương dạ dày, nội tạng. Họ bắt cả người nhà, đó là kiểu đe dọa mày muốn sống thì gọi người nhà về đây. Đó là kiểu dồn chúng tôi tới chỗ chết, đó không phải là kiểu để có thể hy vọng đối thoại được với nhau. Chúng tôi không hiểu là tại sao có thể đối xử tàn độc như vậy với công dân. Cứ cho là chúng tôi làm tài liệu xấu độc như cách họ nói đi, thì chẳng lẽ không có cơ hội đối thoại với nhau hay sao? Thực tế là không có cơ hội nào cả, trong đầu họ chỉ có ý nghĩ tiêu diệt, tiêu diệt mà thôi. Dù bị truy bước như vậy, nhưng những người làm xuất bản tự do vẫn tiếp tục hoạt động. Nhà báo Phạm Đoan Trang giải thích chúng tôi tồn tại đến ngày hôm nay, hoạt động được đến ngày hôm nay là nhờ sự ủng hộ, bảo vệ của độc giả. Vì sao họ ủng hộ, bảo vệ? Theo tôi, Trước hết họ thấy được mục đích trong sáng của mình. Họ thấy được sự dấn thân và hy sinh của mình cho nên họ ủng hộ. Từ thực tế hoạt động của mình, nhà báo Phạm Đoan Trang rút ra bài học cho bản thân và cho các nhà hoạt động dân chủ nói chung với các nhà dân chủ, những nhà hoạt động xã hội dân sự nếu họ lấy cái chung, lấy mục đích đấu tranh vì dân chủ, vì xã hội làm đầu, thì họ mới được người dân ủng hộ lúc đó mới hy vọng vào chiến thắng của cuộc đấu tranh. Còn nếu vẫn giữ cái tôi hơn cả, vẫn đặt cái sự an toàn, tiện lợi lên trên và cứ ngại hy sinh, ngại gian khổ, như vậy không bao giờ có thể đi tới đích cả. Về câu chuyện của nhà xuất bản tự do, bà Trang nhắc lại rằng nhu cầu đọc hiện rất cao nên mình không bao giờ lo thiếu bản thảo. Lo thiếu người viết, thiếu người đọc. Tôi chỉ lo là có sống được để làm việc đó hay không,